cái thông với tòa Thanh Nguyên <coughs> chào cô cụ nha em à, em nay có đôi lời với lại à, chị à, Chủ tọa phiên tòa Lê Thị Hồng Phương, Tòa án Nhân dân Thái Nguyên. À, thật ra thì ờ, đúng là là theo dõi theo dõi cái việc của Hoàng không ngay từ đầu và cũng không theo dõi các cái vụ khác nên là là là đúng ra là những người ờ, liên quan tới cái vụ án này nên có những cái động thái nên có những động thái ngay từ đầu chẳng như là người thân của của Hoàng hoặc luật sư hoặc là Ờ, những người mà tham gia ngay từ đầu ấy, thì đúng là cần phải có cái tiếng nói nó cho cho nhiều người dân họ hiểu hơn về cái việc uh, xử uh, ờ, bản hoàng <clears throat> hôm nay thì uh, cũng khá đủ thông tin để tôi có thể trao đổi với lại cái chị uh, chủ tọa phiên tòa Lê Thị Hồng Phương chị uh, thực ra không xứng đáng là người cầm cân để mực trong mắt tôi còn trong mắt cộng đồng tôi không biết một sự bố láo một sự uh, cá nhân tôi nói như vậy là vì làm sao ạ rất đen cho tòa án thái nguyên tòa án thái nguyên và nhất đen cho nhân dân tỉnh thái nguyên là hai vụ đều chết số lượng người bằng nhau vụ ờ, container đâm vào xe lùi innova chết bốn người vụ ờ, của đồng chí lái xe phạm văn đồng đi trên quốc lộ 3 cũ cũng trên bốn người nhưng ờ, tôi sẽ làm phép tính để xem cái bà Phương này bà ấy là người công tâm hay rằng rằng là lái xe hoàng bị quá nặng <clears throat> việc đầu tiên ở cái vụ lái xe hoàng này thì chúng ta lâu nay báo chí nói quá nhiều chúng ta biết cũng khá nhiều người chưa biết nhưng mà ít ra nhất là trong nhóm này thì nhiều người biết việc uh, lái xe hoàng đâm vào một xe đi vi phạm pháp luật trên đường cao tốc, lùi trên đường cao tốc và bốn người bị tử vong. Vụ thứ hai là lái xe Phạm Văn Đồng, à Đỗ Văn Đồng đi ở quốc lộ 3 cũ và cũng chết bốn người. Đó là số lượng về con người. Đấy là số lượng đầu tiên là số người bị tử vong nhé. Đến việc thứ hai, lái xe Lê Ngọc Hoàng lái đúng tốc độ 62 km trên giờ trong phạm vi là 60 tối thiểu 60 và tối đa là 100 <coughs> lái xe này đúng còn đối với lái xe Đỗ Văn Đồng thì sao ạ lái xe với tốc độ nghĩa là khu đông dân cư lái xe đồng lại đi với tốc độ 70 km trên giờ đấy là đường dân đông dân cư vi phạm cả về tốc độ thì lái xe đồng lái xe nhanh hơn mà lại lái trong đường đông thì lại đi với tốc độ 70 km h Tôi tôi tôi dần tôi dần gợi mở từng cái nhé. Số người chết bằng nhau. Về tốc độ, lái xe Hoàng đi đúng tốc độ mà đi trên cao tốc mới đi với tốc độ 62. Còn lái xe Đỗ Văn Đồng thì đi với tốc độ 70 km/h. Số người chết bằng nhau nhé. Thì ông Đồng này lại đi với tốc độ cao. Ông Hoàng đi với tốc độ thấp và đúng tốc độ. Còn ông Đồng này đi ở trong đường khu dân cư không làm chủ tốc độ, đi với tốc độ là tốc độ cao đấy là vấn đề thứ hai vấn đề thứ ba <coughs> lái xe hoàng <coughs> lái xe hoàng thì ờ, không uống rượu vì khi ờ, tai nạn xảy ra thì đo nồng độ cồn không có và lái xe Đỗ Văn Đồng thì sau khi đâm chết người đã trốn khỏi hiện trường hành vi là trốn khỏi hiện trường thôi thì trốn tôi sợ người nhà ok tôi không nói chuyện hành vi trốn nhưng trốn khỏi hiện trường và sáng hôm sau trình diện nhưng sáng hôm sau đo nồng độ cồn vẫn còn thì chính đó lái xe hoàng à lái xe đồng có uống rượu nghĩa là trong đồng trong trong trong cơ thể là có chất kích thích vấn đề thứ thứ ba ở đây là gì ông hoàng thì không dùng chất kích thích đi đúng tốc độ ông đồng đi quá tốc độ và có dùng chất kích thích dù sáng hôm sau mới đo vẫn còn đấy là vấn đề thứ ba <clears throat> vấn đề thứ tư là bốn người kia họ đi bộ sang ngang đường đường trong đông dân cư thì khá đông và ông phải làm chủ tốc độ và ông phải quan sát được thế thì ở đây là gì ạ còn đối với lại lái xe hoàng thì đi trên đường cao tốc và xe Innova đi lại sai, đường lại chật và lại lùi trên đường cao tốc không thể quan sát được. Tất cả các yếu tố Hoàng đang thắng thế nhé. Đây là một một một cuộc đấu một cuộc tôi đấu tố lại với cái bà Lê Thị Hồng Phương, chủ tọa phiên tòa của tòa án Tây Nguyên. Tôi chấp bà luôn. Thế thì ở đây là gì? Bốn cái yếu tố đó thì các yếu tố đang thuộc về vấn đề lái xe Hoàng đang mọi yếu tố là lái, nghiêng về phần lái xe hoàng thế là gì ạ nhưng câu chuyện là gì lái xe hoàng thì phiên sơ thẩm được tù xử 8 năm tù được nhé được 8 năm tù còn lái xe đỗ văn đồng thì bị 4 năm tù trong khi đó một ông uống rượu một ông không uống rượu một ông đi qua tốc độ một ông đi đúng tốc độ một ông gọi là không còn cái biện pháp tránh tránh nào nữa một ông gì người ta đi bộ sang ngang đường ông vẫn chơi hết cả bốn người trong livestream này tôi không muốn nói rằng là tìm cách tăng tội cho lái xe đỗ văn đồng nhưng tôi so sánh được tôi so sánh như thế để chửi vào cái mặt cái con mặt mạnh lê thị hồng phương nó sự bố láo sự tra đạp cùng một cái đứa nó xử cùng một cái đứa nó xử cùng một tòa án tử cùng một cái vụ cùng chết bốn người thế mà nó xử như vậy tất cả những thông tin đến với tôi là thực sự là tôi đọc xong tôi ngỡ ngàng ờ, tôi không theo dõi vụ này ngay từ đầu và tôi không có sự so sánh nhẽ ra rằng các luật sư và chúng ta tham dự phiên tòa ở tòa án thái nguyên chúng ta cần có ý kiến nghĩa là chúng ta cần tuyên truyền tuyên truyền như vậy lái xe hoàng nếu như có định xử thì tối đa cũng chỉ 4 năm chứ chưa nói là 8 năm thế nên nó lấy cái lý do mà bố nhà nó nó cho hoàng bị tù 8 năm à trong khi đó trong khi đó thì cậu kia cũng đâm chết một người mà sai bét rồi là nhà nó vi phạm pháp luật vi phạm tốc độ vi phạm về nồng độ cồn thế mà bị xử 4 năm mà trong khi đó tôi đọc tôi chưa hiểu hết ý vì lý do sức khỏe tôi còn đang chưa hình dung là ông đang bị tạm giam hay ông ấy đang được tại ngoại câu đó là cái câu tôi còn chưa biết cái ông đỗ văn đồng này tôi còn chưa nắm được là ông đang tại ngoại hay ông đang tạm giam các bạn có thấy bất bất bình không ạ thấy vô lý vô duyên không ạ ví <clears throat> con chó thì thương con chó con chó nó còn biết chủ tôi là tôi ví không được bằng tôi biết rằng bà ấy làm tuy nhiên sóng nó bị nghẽn các bạn thấy bất bình không ạ thấy vô lý không ạ cùng một con người cùng một con người cùng cầm cân này mực mà nó lại xử lý như vậy các bạn có thấy gia đình hoàng nếu là tôi gia đình tôi nếu là gia đình tôi các bạn có thấy nó nó nó nó nó kinh khủng không ạ thấy nó sợ không ạ thấy có một sự đáng sợ không ạ các bạn có thấy đáng sợ không cùng nó đen cho cái tòa thái nguyên như này cùng số người chết như nhau thì giá như nó tranh nhau về số người chết một ông có hai người ông bốn người thì nó không có cái so sánh nhưng đây lại gì cùng bốn người chết cùng bốn người chết thế mà một ông thì uống rượu và đi quá tốc độ cho phép một ông thì không uống rượu đi đúng tốc độ và thực hiện trong hành vi bất khả kháng thì đối với hoàng xử 4 năm vẫn là quá đáng ví dụ trong kia 4 năm ông hoàng chỉ 2 năm là cùng các bạn hiểu không ạ cái thông tin này thực ra nó đến với tôi tôi không theo dõi và nó đến tôi hơi muộn nó đến với tôi hơi muộn chứ nó đến với tôi sớm hơn, tôi nghĩ rằng bà ấy không xứng đáng ngồi trên trên cái phiên chủ tọa phiên tòa đấy. <coughs> tôi chấp tòa tá nguyên có thể lý giải làm sao hai vụ án cùng như nhau số người chết tôi nói về về hiện tượng là số người chết như nhau tôi chưa nói về hành vi của lái xe thì số người chết bằng nhau thì có thể hình dung là số án tối đa bằng nhau thế nhưng mà cái câu chuyện là gì cái ông lái xe kia uống rượu đi quá tốc độ đến ngày hôm sau đo nồng độ cồn vẫn còn mạng nó vừa bị treo các cụ có thấy đúng không ạ cái bài toán cơ học riêng về bài toán cơ học tôi cũng chửi vào mặt tổ nhà chúng nó các bạn thấy đúng không một ông lái xe uống rượu ông đi quá tốc độ ông đâm chết người mà chết cũng cũng bằng cái số người người khác đâm chết mà ông có 4 năm mà còn lý do là sức khỏe chưa phục vụ được tòa tôi không biết là ông đang bị tạm giam hay được tại ngoại nữa nhân dân chúng ta quá hiền một sự bố láo tôi cá nhân tôi tôi nói là một sự bố láo các cụ có thấy bất bình không ạ thực sự nghĩa là chúng ta chưa cần biết là cái việc đúng việc sai cái việc mà chúng ta đấu tranh hay không đấu tranh giá như nó không cùng vụ án nó không gần giáp nhau ấy, thì chúng ta không có sự so sánh hôm nọ từ hôm nọ nay tôi toàn phải lấy lấy ví dụ dự án vụ án ở mãi trong hà tĩnh lấy những vụ án ở tít đâu đâu ấy lâu nay tôi vẫn toàn phải lấy ví dụ như thế vì tôi không có tôi không đọc được thông tin nhưng nay ví dụ chính của tòa thái nguyên chính bà này xử luôn thì các bạn xem có bức xúc không ạ có đáng vả vào mặt nó không ạ không tôi chưa nói cái chuyện số 5 nhưng tôi đang nói về chuyện cơ học đã về chuyện cơ học thì lái xe hoàng phải số 5 ít hơn cái thằng ờ, đỗ văn đồng này có đúng không ạ có cũng có đúng là là nếu như về cơ học về cơ học mà nói thì cái số năm của của Hoàng phải ít hơn cái ông Đỗ Văn Đồng này không ạ? Vì ông Hoàng ông không uống rượu, còn ông Đồng thì uống rượu. Ông Hoàng đi đúng tốc độ, còn ông Đồng đi quá tốc độ. Người dân đi sang đường là đúng, còn cái ông Innova lùi là sai. Nghĩa là chúng ta đưa đưa một cái bảng, lập một cái bảng đúng và sai thì cái vụ của Hoàng mọi cái luôn nghiêng về Hoàng. Còn công kia là ông sai đét cho lại lại nhà nó rồi thế mà lại được 4 năm còn trong khi đó hoàng phiên sơ thẩm nó cho 8 năm tù rồi hay có phải tôi đức thảo hỏi thằng bà thẩm phán hay có phải là lý do gia đình hoàng không có tiền chạy trọt hay như thế nào mà lại xử nó vô lý và buồn cười như thế các bạn có thấy nó bất bình không ạ thấy nó vô lý không ạ có đúng không các bạn đây là tôi chưa cần phân tích về vấn đề gì mà tôi thấy là ví dụ như là cái ông kia còn bỏ chạy đến mãi sáng sau mới trình diện nghĩa là ông bỏ chạy nhưng mà chỉ được chạy trong cái khoảng thời gian để ông báo trình báo nhưng mãi sáng sau mới trình diện đâm chết từ 9 giờ giờ đêm đến sáng sau đã là quá lâu còn hoàng không chạy hợp tác với cơ quan điều tra thế thì sao ạ à? bà thẩm phán bà chỉ cho tôi rằng là lý do gì mà Hoàng bị nặng hơn hơn hơn hơn câu đồng này hay là bà học dốt toán bà không biết được rằng là nó cần có phương pháp so sánh một sự bố láo hay là hay rằng là nhà hoàng không có tiền mà như thế các bạn có thấy vô lý không ạ <coughs> thực ra tôi nói rồi lâu nay tôi toàn phải lấy cái ví dụ là cái ông thượng úy công an ở mãi trong hà tĩnh là vì tôi đấy có ví dụ còn bây giờ đấy số người chết bằng nhau thế mà nó lại xử như thế đấy tôi tôi nói rằng là như này nhé tôi nói rằng là như thế này hoàng chiếu bằng số nửa của đồng cũng đã là quá đáng lắm rồi không thể thể có chuyện được làm sao có chuyện người ta không uống rượu đâu người ta lái xe đúng tốc độ tại làm sao lại bắt người ta đến 8 năm tù bức xúc thối nát bố láo chẳng còn tư đéo nào không, không, không muốn chửi vào mặt nó nữa giá như hai tỉnh khác nhau thì không nói mỗi tỉnh có một cách vận dụng khác nhau nhưng đến cái là đúng tỉnh thái nguyên lại đúng số người chết bằng nhau cũng bốn người chết các bạn có thấy không đôi khi nhân tính không bằng trời tính cái bà thẩm phán này ạ nhân tính không bằng trời tính mày mà cầm cân nhảy mày nhảy mực ấy mày cầm chuẩn ấy thì không, anh em lái xe không có cái gì để mà so sánh không có cái gì để mà phản đối nhưng mà đây một sự bố lão lý do gì mới đưa ra dẫn chứng thế nào và cá nhân tôi nghĩ các luật sư cần khoét sâu vào vấn đề này tôi nghĩ cá nhân các luật sư cần khoét sâu vấn đề này không cần phải nói nhiều thân chủ của tôi không uống rượu thân chủ của người kia có uống rượu thân chủ của tôi đi đúng tốc độ thân chủ của ông kia đi quá tốc độ thân chủ của tôi đâm vào một cái vật không thể tránh được là nó lùi trên đường cao tốc còn thân chủ của ông kia là họ đi bộ sang đường vẫn đúng đấy không cần phải biện hộ biện biện biện biết đích gì nhiều riêng cái việc đó thôi con tôi nó cũng xử được tòa vụ này nó học lớp 4 thôi nó cũng xử được cái vụ này không cần gì phải cái, cái, cái loại thạc sĩ tiến sĩ luật học làm cái chức cặc gì vứt hết đi ông cái bà luật sư này nhá bà bà về bà hỏi cháu à xem ba cái gạch đầu dòng nữa thôi ai tôi nặng hơn tôi đã từng nói cái ông bộ trưởng bộ giao thông đích bằng con tôi học lớp 4 và hôm nay tôi nói cái bà này đích bằng con tôi học lớp 2 chỉ cần những cái điều đó thôi không cần đếch gì phải nhiều không cần đếch gì cái, cái cái cái luật này điều khoản kia rồi mà đếch gì người chết thì bằng nhau số người chết bằng nhau một ông lái xe một ông lái xe à một ông say rượu một ông không không, không, không uống rượu một ông bất khả kháng một ông có thể tránh vì ông đi ở đường trong đấy ông ông, ông đường nhiên hiện tượng sang đường là ông phải luôn luôn chú ý vì đường cao tốc có thể nó cứ bòn bòn và chúng ta có thể vô tình không chú ý con tôi lớp 4 nó cũng giải được cái bài toán của lái xe hoàng này không cần đích gì phải cao siêu các bạn có tin các bạn học về nhé đây tất cả những người đang xem có đứa nào con nào chỉ cần học hết lớp 1 bạn gạch ra bốn cái gạch đầu dòng đó và bạn hỏi con thế ai là người chịu tội nặng hơn và con các quý vị cũng sẽ nói rằng là lái xe hoàng tôi nhẹ hơn thế thì suy ra rằng là có ngu hơn cái đứa học là một không có đúng không có đúng có, có, có, có tùy suy, suy luận thấy có đúng không ạ cần gì cần gì phải cao siêu gì chưa cần đánh gì cái điều khoản nào hết chưa cần đánh gì cái luật nào hết tôi chỉ cần dựa vào hai vụ án thôi tôi đã có thể kết luận rồi con tôi học lớp một nó cũng thể nói được rồi các bạn cứ gạch đầu dòng ra các bạn hỏi luôn con các bạn đi nếu như con các bạn giải được bài toán này thì chứng tỏ là cái thẩm phán này ngu hơn con học lớp một tôi chưa tôi chưa được tiếp cận vụ án nhưng tôi đọc các tài liệu thì tôi thấy đều như nhau số người chết đúng bằng nhau nó đen cho cái con thẩm phán ngu này là cái số người chết bằng nhau thế mà nó cứ cố tình sơ thẩm phúc thẩm vẫn cố tình để lái xe phải chịu những cái tội nặng như thế ờ cái ông đồng này là ông lại vai áo có sao à ông ngành công an luôn à càng phải xử càng phải xử nặng nếu thằng này mà lại là công an thì càng phải xử nặng vì hiểu biết pháp luật mà vẫn còn làm liều đúng không ạ nó là thằng hiểu biết pháp luật mà nó vẫn còn làm liều thì cần phải xử nặng hơn các cụ có thấy nó nó buồn cười không ạ tôi bỏ hòa thẩm phán này còn thua con tôi học lớp 1 bức xúc không qua cụ thấy bức xúc không các luật sư không cần đấy chỉ nhiều viết ra cho tôi ba cái gạch đầu dòng giống như này tôi lại chỉ mà tôi phải viết tên cái bàn luật sư này vì tôi sợ không nhớ tên viết vuốt cái gạch đầu dòng đập vào mặt cái cái con mụ thẩm phán ấy không cần đích gì nhiều tôi cũng rất may cái là khá nhiều người đang theo dõi tôi và khá nhiều người và khá bên báo cũng khá nhiều tôi sẽ tin rằng ngày mai ngày mai sẽ có những bài báo dạng phân tích hai vụ án số người chết như nhau chắc chắn ngày mai hoặc là muộn đến ngày kia sẽ có những bài báo như vậy đập vào mặt những cái bọn cầm cân này mực ấy đấy cần phải cần phải tranh luận nhiều chỉ cần bốn cái bốn cái gạch đầu dòng nữa thôi đã đủ thấy được rằng là lái xe hoàng phải nhẹ tội hơn rất nhiều so với lái, lái xe đồng không cần phải nói nhiều và tôi nghĩ rằng hai năm là quá đáng với hoàng rồi đen cho cái con này tôi nói thật phải đen cho con này là số người chết nó lại bằng nhau chứ nó khác nhau một tí thì nó đánh cãi được có số người chết lại bằng nhau nên là cùng một cái hiện tượng so sánh có đầy đủ lý do để so sánh tôi không được tiếp cận hết hồ sơ nhé nhưng qua các bài báo ông thẩm phán thích thì đi kiện báo còn tôi đọc các bài báo cũng bốn người chết lái xe uống rượu đến ngày hôm sau mới xuất hiện lái xe uống rượu và lại còn đi quá tốc độ trong khu dân cư thế mà nó có vậy không đấy biết gì cả một điểm có một điểm những vụ khác em chưa theo dõi em chưa biết cho anh anh trần thị sang em chưa biết nhưng vụ lái xe hoàng này thì bất bình bố lão nếu mà nó tiếp tục xử em chỉ thẳng mặt em chửi hôm lần đầu tiên em đi em hơi hiền em ngồi dưới nó đuổi phóng viên báo pháp báo quốc hội ra mà em ngồi nhìn cũng ngu luận ngập đắng nước cay phóng viên của các tờ báo đã là to rồi nhá mà trong lại của tờ báo lớn tờ báo quốc hội đuổi thằng cổ ra phóng viên còn lên đôi co cái má tổ như mày cái má cũ như mày bố láo đấy cái bài toán lớp nghĩa là các nhá các bạn chỉ cần như này nhé các bạn cho con các bạn học lớp 1 xem livestream này xem nó có hiểu là cái chú Hà Văn Nam đang nói gì không các bạn cứ cho xem mà xem và nó xem nó nói sẽ hỏi nó là chú Hà Văn Nam nói có đúng không cái ông ông đồng kia nhá đi vào đường quốc lộ 3 là đường đông dân cư mà ông còn chạy 70 km h người dân sang đường thì đương nhiên là chỗ đất nào nó cũng sang vì nó không có đường dành riêng cho sang đường nên là luôn luôn phải chú ý người sang đường là đúng rồi mà nếu như một người sang đường không nói người đấy bốn người sang đường mà ông chơi hết cả bốn mà chơi từ lúc chơi ông đi đến mà cái xe con nhé từ lúc chơi ông đi 30 km à 30 mét ông mới dừng được các bạn biết rồi đấy còn ông Kentoner ông cũng phanh và 30 mét ông dừng hai cái số lượng mét bằng nhau một ông xe con mà ông còn phanh nó không có cái gia tốc lớn bằng những xe, xe, xe container thế mà cũng 30 mét nó dừng nói chung tất cả các sự kiện đều tương đương nhau nhưng một ông đúng một ông sai mà cái ông đúng thì lại bị tù gấp đôi ông ông sai nên là định nên là cái gì nhỉ chửi vào mặt nó bố láo đừng thấy là người dân họ không có tiền người ta quá nghèo khổ mà còn bắt người ta tu tuổi thêm đừng có bao giờ như vậy đây ờ, tôi có cái điếu quế ở nhà thì điếu quế mỗi tầng một cái phòng này là phòng ờ, tập hát của con nhỏ Đấy, tập đàn tập đàn Đấy. phòng tập đàn của của, con nhỏ lên đây hút thuốc mai nó chửi cho bố bố nhưng mà livestream không hút thuốc không không không được nên là là vẫn phải hút thuốc hút thuốc ở đấy đấy có chỗ xì hay tôi ra tôi đánh đàn nhá đánh đàn nhá chơi được piano đây piano nhà tôi đây cậu có thấy vô lý không ạ chưa được đàn bà nhà có đàn nhưng mà chưa được đàn bà em chỉ chưa được đàn bà thôi các cụ thấy vô lý không em thì thầm một tí có thấy nó nó bức xúc không chúng ta lâu nay nhưng mà đúng là đấu tranh khi đấu tranh chúng ta cần phải hiểu thêm các thông tin đọc xong bài báo chỉ muốn vả cho nó một trận em nói bậy tí nhá em nói bậy tí nhá đi mẹ nhà nó bố láo các cụ có thấy nó bố láo mẹ em đang bảo nói nhiều quá hóa điên ấy nhưng vì bức xúc quá hôm nay phải livestream ở nhà điếu quế cụ sang ở yên bái mà trả tặng em cái điếu hình nhớ điếu quế vùng yên bái đấy hút ở đây là nó đấy có chỗ xì à đây rồi em trừ nhỏ thôi nhá tổ sư bố nhà nó có sự bố láo một sự ờ, không công tâm có ai biết cái thằng thằng đồng kia nó làm cái gì không chắc nhà có điều kiện chắc nhà có điều kiện mức bồi thường của thằng kia hình như đang được bồi thường là 600 triệu rồi còn của còn của gì nhỉ của Hoàng nó cũng là 500 triệu mấy mươi triệu thế mà đấy các bạn cái livestream này có một tí trừ bậy thôi có một tí trừ bậy các cụ cứ cho con các cụ xem xem là chú Nam nói đúng hay sai chú Nam phân tích như thế các em học sinh lớp 1 có thấy đồng tình không điều quế điều quế <coughs> các bạn cứ tự cho các bạn con nhỏ các bạn xem xem đúng rồi ông đồng thì chắc còn ông vàng um, cũng cũng phải xin lỗi bạn đồng cũng phải xin lỗi bạn đồng tôi livestream này không để bạn tăng thêm án và tôi mong bạn ở hình như các gia đình bị hại đang yêu cầu tòa phải tăng án cho bạn và tôi không có ý gì nói bạn án nhẹ hay án nặng và tôi không có cái mong muốn bạn phải chịu thêm tội nhưng vì muốn bảo vệ hoàng và tôi phải lấy hình ảnh của bạn ra để so sánh chứ tôi không có cái ý gì nói để bạn phải chịu thêm tội vì lái xe những cái hiện tượng bất khả kháng không ai tránh không ai nói mạnh được tôi cũng rong ruổi trên khắp tuyến đường và đôi khi nếu không cẩn thận không chú ý cũng có những lúc buồn ngủ có những lúc mà sơ đẫnh và xảy ra tai nạn và việc đó là việc không ai mong muốn cá nhân tôi không mong bạn thêm tội nhưng vì cùng số người chết như nhau mà một lái xe đang phải chịu 8 năm còn một lái xe say hết tất cả thì đang chỉ chịu có 4 năm một sự khập khiễng một sự vô lý một sự bất công bất bình đẳng điếu quế thì hỏi anh sang anh sang là vùng điếu quế kệ hôm nào mình lên yên bái mình phải bắt anh tặng mình cái điếu mới được thôi em à, bức xúc chửi tí thế thôi nhưng đây cũng là cái cơ sở để vả vào mặt chúng nó một sự bất công dành cho lái xe các cụ thấy em livestream em nói gì sai không ạ em bảo là nó thua cái con con em nhà em hai đứa một đứa lớp 6 nó lớp 6 một đứa lớp 1 em nói là nó thua kiến thức của con em học lớp 1 bà giỏi đến đâu tôi không biết nhưng mà những cái tôi đưa ra so sánh bà thua con tôi học lớp 1 bà không xứng đáng thế mà khổ nhất nó lại là đứa cầm cân nảy mực may em cũng không phải ở tỉnh Thái Nguyên chứ em ở tỉnh Thái Nguyên mà nó tóm được em chắc nó cho em 15 năm 20 năm thề luôn bố láo quá các bạn có thấy cả cái ngành tòa án thái nguyên đáng ấy không ông tránh án tòa án tô nguyên thái nguyên ai có facebook thì tác ông vào đây để ông đối chất với tôi rằng cái tư duy của tôi có gì sai không mong ông chỉ bảo mong chỉ bảo hay là vì nhà hoàng nghèo quá phải dạy cho bà hoàng bài học là mày đã nghèo thì mày càng phải đi thật chậm đi thật đúng và mày không có tiền thì mày đừng có uống rượu lái xe và mày đừng có chạy quá tốc độ à, mà hoàng cũng có chạy quá cho đâu à thế thì phải như này mày không có tiền thì mày đừng có tham gia giao thông ở nhà cây lúa đúng mày không có tiền hoàng ạ mày không có tiền thì mày ở nhà đi phù hồ đi cây lúa nhưng thu phù hồ cũng phải đi xe máy chứ nhỉ thôi nói chung là đừng tham gia giao thông nữa hoàng ạ vì gia đình bạn không có thế lực bạn nghèo quá à cũng cũng phải nghèo cũng có xe được chạy thế thì bây giờ khuyên hoàng kiểu gì ông tránh án tòa án tô cao à tránh án tòa án tỉnh thái nguyên ông thử phân tích cho tôi xem tôi nói sai hay nói đúng tôi suy luận như vậy có vấn đề gì không con tôi học lớp 1 nó cũng suy luận được tốt hơn cái bà thẩm phán này chị huyên ơi nam nó bảo gì kia bạn có thấy thương không tại sao cứ phải cố tình đẩy những cái sự vụ nó đi quá xa như vậy nó rất đơn giản sơ thẩm xét thế rồi mà sơ thẩm hai vụ án nó cũng xảy ra hơn một năm rồi một ông thì gần hai năm một ông thì hơn một năm thế mà nó lúc xét xử nó lại tranh nhau như vậy tại sao tôi không nắm thông tin này tôi tiếc cái là tôi không nắm thông tin này lúc bắt đầu tôi tham gia cho hoàng tôi tiếc bây giờ tôi báo nơi nêu và tôi đọc tôi mới thấy nó vô lý vô duyên và những người trong group này này khi các bạn thấy những thông tin đó các bạn phải phang thật mạnh vào tôi nghĩ rằng chỉ ngày mai hoặc ngày kia sẽ có bài báo so sánh việc này vì ờ, nhóm của Trần Đình Sang này các báo theo dõi khá kỹ và lấy thông tin khá chuẩn đúng không ạ tôi chưa nói người mù chúng ta nói người mù thì có thể à, không nên nhưng nói con tôi nó học lớp 1 nó còn chưa biết viết đang học đang tập đánh vần ao tôi ờ, đọc cho nó con ơi hai lái xe như thế lái xe nào bị nặng hơn Con tôi cũng có thể thay thẩm phán ngồi cái mặc cái áo đó ngồi lên trước chuyện đập cái bàn cái bốp phát có cái búa đấy cái cột phát và phán Thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con tôi Hà Phương Nhiên xin tuyên bố Hoàng nhẹ tội hơn Đồng. Đúng không ạ? Cần gì phải cao siêu, cần gì phải học cái đích gì cho nó mệt. Từ công an, từ công an chuyển sang viện kiểm soát tới các <coughs> các đơn vị mà gọi là cái gì nhỉ? Đo đạc uh, ấy, cái gì đây? Cái gì ở hiện trường á? thế mà vẫn không không thắng được có buồn không đúng rồi có nhiều cụ ờ, có nhiều cụ nói em hơi nói hơi nhiều nhưng các cụ quên mất rằng trong nhóm này có người xem có người hiểu có người không hiểu có nhiều người nhìn thấy băng rôn của lái xe treo ở băng rôn chả hiểu đầu đuôi cái gì lái xe hoàng làm sao nên câu chuyện đôi khi vẫn cần phải sới sới lại để các bạn ngấm được rằng là cái băng rôn đó có mục đích gì thôi em ờ, đi tắm rửa đã các cụ không phải bức xúc mà khá bức xúc còn quý vị các bạn cứ ờ, đừng cho cháu lớn xem vì cháu lớn nó quá hiểu biết cho cháu nhỏ cháu mua giáo được cháu nào mua giáo các bạn phải gạch ra đúng bốn đầu dòng lúc tôi đưa ra bốn cái cái cái cái cái, cái đấy bốn cái cái yếu tố đấy bạn hỏi con các bạn cháu học mẫu giáo thôi con ơi lái xe nào sẽ bị xử lý nặng hơn con tôi chưa nói số 5 và con quý vị dù cháu học mẫu giáo nó cũng nói được rằng là lái xe hoàng nhẹ hơn các luật sư các luật sư cần đào sới sâu vào vấn đề này đào sới sâu về vấn đề này và đôi khi chúng ta ngày, nếu ngày mai ngày kia không có báo chúng ta có thể hôm trước tôi thấy bạn duy, duy, duy vũ hay bạn gì nhỉ bạn có gửi đơn kiến nghị nhẽ ra chúng ta nên đưa nên đưa vào vấn đề này vấn đề này là vấn đề quan trọng cốt yếu của vấn đề nó nằm ở đây thôi nhá tôi đi tắm tắm rửa chào các cụ nhé